ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người ờ, cái cái cái tướng mạo ưa nhìn một chút dạ. cao tầm khoảng một mét tám trở lên là được. ui ôi trời ơi em mét nhiêu em em em sang sáng em nói cho chị nghe coi em ờ, mét bảy hai chị mét bảy hai là quá, quá rồi. rồi được rồi đó ờ. ừ, vậy được rồi mét tám khó chịu lắm vô mất công phải làm cửa phải làm em cửa em xin lỗi em nói nhầm là một mét sáu tám à, em xin lỗi em nói nhầm là một mét sáu tám à sáu à, tám dạ. dạ. rồi mình vô được bảy hai yên tâm đi rồi và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi đây đây đây để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì ờ, con cũng ờ, mong là bác ờ, cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau đến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được, được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn và bây giờ thì bạn trai nào bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á đánh dấu mối tình của mình à, con cũng à, xin phép à, bác à, con à, được à, hôn con gái bác đấy mẹ xúc động khóc luôn kìa <laughs> bây giờ thì à, hai bạn đã có mặt trên sân khấu cách nhau cái hàng rào thôi rồi mình giới thiệu lớn về à, cho bên kia nghe luôn nha em Dạ, đầu tiên thì em uh, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. À, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. À, hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên uh, à, Gò Vấp quê em ở dưới đồng nai đó là lý, lịch trên nhà của nhà trai đó ừ. rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi em giới thiệu đi Dạ em uh, xin chào chị Hồng Vân, em uh, chào anh Quyền Linh, chào, chào uh, bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. À, hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. dạ em làm bên uh, trưởng bộ phận uh, quản lý về voucher combo cao cấp của một ờ, của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi, bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. À, dạ, theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và ừ, nhiều khi em lý trí quá. Ừ. Dạ, em sống lý trí là nhiều. Ừ. Dạ. Rồi mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? thì Thanh. em về cái ưu điểm của em thì em ờ, khá là vui vẻ nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm em cũng hay ca hát rồi điểm yếu là gì điểm yếu của em thì em ờ, có hút thuốc hút thuốc ha nhiều không à, cũng tương đối thôi ạ bớt hút là được ha yeah. Dạ. à, chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi <laughs> bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không dạ đúng rồi anh linh à bên đây bạn nam sinh năm 91 nữ lớn hơn hai trai lớn một sinh năm 91 <laughs> là tuổi gì thanh nhỉ à, tuổi mùi ạ tám chín là tuổi gì ta tuổi con rắn anh ạ rắn tị hả ạ. dạ tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thuốc khởi Hợp. Hợp. Hợp hả Hợp hợp họp em à, em có mấy mối tình rồi à em thì à, cũng à, một vài ba mối tình chị ạ nhưng một mà một vài ba <laughs> dạ à, kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ nó chưa có phải thực sự sâu sắc nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa hay là cả à... ba vài ba mối tình nó đều là như vậy em nghĩ thì là cái mối tình uh, gọi như là gần đây nhất của em ấy ừ. là cách đây 6 năm trời ơi 6 năm <laughs> trời dạ vâng ạ rồi cô gái là người độc thân dạ đúng rồi thôi dạ đúng oh, rồi <laughs> vậy đó dạ dạ nhà gái xin hết ạ à. <laughs> nhà trai mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi Em thì ờ, trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Ờ, nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. mối đã kéo dài mấy năm Là cũng được ờ, gần một năm anh ạ. tại sao lại chia tay Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và Không các cái cái luồng suy nghĩ nó khác nhau rồi cho mọi người cũng biết ha chào em có nghĩa là bây giờ lý lịch à, trích ngang về à, tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau chỉ có là rồi. trên tình bạn xíu dưới tình yêu xíu đúng không và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó <laughs> vậy thì bây giờ cái mong muốn của em à, với một cái người bạn gái bạn ấy sẽ như thế nào thì em muốn cái mẫu người bọn bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình ừ. và thứ hai là có cái đức tính trung thủy Ừ. Và có một số cái, a, à, như là không có hình xăm lớn. Ừm. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có có có có thích một người phụ nữ sống lý trí không Thì, à, cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chị là 90% rồi đó em. Coi coi là gái coi sao nha. <laughs> Dạ em trai. gái. Dạ. Yeah. Ừ. <laughs> dễ thương thằng trai nhìn qua là thấy ừ, ok <laughs> được rồi đó à, em không thích đàn ông có điều gì em ờ, không thích ờ, đàn ông hút thuốc à. <laughs> tối kỵ đó tối kỵ đó dạ anh nói là thế nào dù nó xảy ra thôi rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha <laughs> ừ. rồi không thích gì nữa dạ, à, dạ lăng nhăng nữa anh ạ ừ. em thì là một người cực kỳ trung thủy Đúng và rồi, em bạn kia muốn dạ, em trung thủy dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất ừ. cao ừ nói chung ai cũng dạ. mong muốn sự chung thủy dạ. của đối phương cả à, em thích mẫu người lý tưởng như thế nào à, em mong muốn là một người độc lập độc, độc lập về suy nghĩ độc lập về tài chính ừ. à, và có những cái ờ, gọi như là quyết đoán quyết đoán. trong cái công việc lẫn cuộc sống rồi còn ngoại hình thì sao ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người ờ, cái cái cái tướng mạo ưa nhìn một chút dạ. cao tầm khoảng một mét tám trở lên là được ôi, ôi trời ơi em mét nhiêu em em em sang sảng em nói cho chị nghe coi em ờ, mét bảy hai chị mét bảy hai là quá, quá rồi. được rồi đó ừ, vậy được rồi mét tám khó chịu lắm vô mà không phải làm cửa phải làm em cửa em lỗi em nói nhầm là một ừ. mét sáu tám à, em xin lỗi em nói nhầm là một mét sáu tám à sáu tám rồi dạ, dạ, mình vô được bảy hai yên tâm đi rồi bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nhé ừ. em đi với ai vậy dạ em đi cùng với mẹ em rồi à, anh chị của em với cả bạn của em ạ rồi rồi có dạ. gia đình nữa xin chào bác chào cả nhà mình có ý à, kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác chào anh quyền linh và chị hồng vân dạ à, tôi là mẹ của cháu lan thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ thấy chàng rể tương lai thì cũng được ừ. Ờ, còn ờ, theo quyết định ờ, của hai cháu nữa chứ à. dạ. rồi cảm ơn bác đây là gì của lan à, em là ngọc ánh là bạn thân của lan ạ à bạn thân rồi dạ. lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc à, tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau rồi cảm ơn cả nhà em trai đi với ai à, hôm nay em đi mình anh ạ à đi một mình hả rồi không sao có tất cả những ờ, người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh yeah. đại diện đàn trai luôn cho dạ Nha. em cảm ơn được rồi à, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào rồi bắt đầu đi em trai có món quà tặng em dạ cảm ơn anh em, em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào dạ em là một người rất là thích đá banh em à, xem đá banh và cũng thích đá luôn ờ. dạ, à. dạ uh, câu lạc bộ yêu thích của em là barcelona à. nên là em tặng cho anh à, một uh, bộ đồ thể thao của barcelona à. <laughs> dạ em gái em chơi thích bao bóng em ở vị trí thích vị trí nào dạ em tiền đạo anh ạ trời ơi <laughs> đó tiền đạo dạ. luôn hả dữ vậy ta dạ bạn trai có thích uh, chơi đá bóng không dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ à em chơi bóng truyền. vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi <laughs> anh uh, có sở thích gì thì sở thích của anh là ca hát rồi ca hát liền luôn đến với hôm nay thì em cũng ờ, mang đến một bài hát là bài hát bức thư tình thứ hai ạ khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương ta đã gặp nhau bối rối thật lâu đêm nay dường như những anh ma muốn đi kiếm tìm nhau anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh và anh sẽ là người đàn ông của đời em anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài anh nhớ em bạn đời ơi anh mơ một sáng tình xanh mắt anh kiếm tìm tai anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng thôi bạn gái cảm nhận thế nào bây giờ em hát tặng ờ, <sighs> bạn trai lại đi dạ em ờ, xin ờ, hát một đoạn nhỏ trong bài tình ngỡ là mơ cùng nắm chân tay cùng xây đắp ngày mai nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn tìm đến bình yên tìm đến như vần thơ tình yêu bên cung đàn ca hát rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua từ trên đôi môi yêu những tiếng cười cùng nắm chặt tay <laughs> em em quên mất cái đoạn rồi, quên được rồi hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái chút khi chúng ta dạ. vào câu chuyện nha bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha cảm nhận về nhau đi thì thấy bạn cũng ờ, khá là xinh Ờ, cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích ăn đi ăn cho nó <laughs> tình cổ anh có thích đi du lịch không thực ra thì cũng ờ, có ý định muốn đi du lịch thật nhưng mà để cái thời gian thì nó cũng chưa có cho phép cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần <laughs> tại vì à, em là người rất là thích ờ, di chuyển cái à, sở thích chính là à, du lịch và đá banh xem đá banh thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích ừ, cũng được à. <laughs> đá không lại em đâu em đá bóng này đâu ừ. <laughs> thì uh, bây giờ đổi qua đổi lại nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh bạn kia thêm sở thích bóng chuyền <laughs> dạ. à, bây giờ ta hẹn hò thế nào đó à, em thì ờ, làm việc ở tại uh, quận 1 thì thời gian làm là có ngày nghỉ uh, thứ bảy và chủ nhật thì cũng có thời gian nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian thì anh à, công việc của anh thì cũng à, làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau anh có phải là người gia trưởng không không thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng nhưng mà mình có thể là, là bỏ thuốc được không ừ. <laughs> cái đó thì ờ, sẽ cố gắng hết sức anh thấy hai bạn có vấn đề này nè bạn gái làm du lịch muốn ờ, có những chuyến đi không dừng lại muốn khám phá còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn để cân bằng điều đó nó mới quan trọng thì đối với anh ờ, thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan đối với anh thì nó lại khác là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái, cái vùng đất và nó hoang sơ hơn chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính em có ghen không nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ ừ. công việc nam có nữ cũng có ừ. chứ không phải là như như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền ừ. thì bây giờ công việc của ai người đấy làm mình không thể nào mà ừ, vợ tôi đi đi, đi làm tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen không có vợ mình cũng làm ra tiền như mình tại sao mình ghen làm gì rồi được vậy thì được đó quá hay em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện thì à, đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai thì à, anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mini mới của em em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi <laughs> tôi thấy ổn rồi đó phấn khởi phấn khởi phấn khởi đấy vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. thôi bỏ được không từ từ bỏ nhỉ từ từ bỏ anh nào để tay nút bấm đi các bạn đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình suy nghĩ thật kỹ đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha rồi một hai ba chúc mừng chúc mừng trái tim đã đỏ hãy nắm tay nhau nào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi đây đây đây để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì ờ, con cũng ờ, mong là bác ờ, cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau đến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được, được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn và bây giờ thì bạn trai nào bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á <laughs> đánh dấu mối tình của mình à, con cũng à, xin phép à, bác à, con à, được à, hôn con gái bác đấy mẹ xúc động khóc luôn kìa <laughs>